Panda, panda, panda, panda. I got broads in Atlanta. Just took the in the family. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the band. Legacy. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Vũ Đại Gaming Một tuần vừa qua mình đã có một số trục trặc nhỏ với cái card màn hình của mình Nên mình không thể upload nó lên video cho anh em được Như đã hứa và một số rất nhiều bạn đã yêu cầu rằng hãy sâu một nhân vật RF Season 16 và thử xem ham lớn nhất của em nó ở season 16 là bao nhiêu và có xứng đáng để được các bạn đầu tư đồ cũng như là chơi em nó hay không ngày hôm nay mặt chúng ta đây là nhân vật Red Fighter trở ép huyền thoại của chúng ta mà các bạn mong muốn thì trước tiên chúng ta hãy chiêm ngưỡng một vòng nhân vật RF của chúng ta ở season 16 đây vẻ đẹp của em nó đây anh em một cặp găng tay màu tím cực kỳ ma mị này và một set đồ Manticore cực kỳ hâm hố và trước tiên chúng ta hãy nói qua một chút về trang bị của em nó ở season 16 ở season 16 thì gần như chúng ta đều có được sự update của các nhân vật đầu tiên chính là một cặp vũ khí Cyber Hut level 1100 thì đối với RS để có thể mang được cái cặp vũ khí này thì yêu cầu level là 1100 và sức mạnh tối thiểu là 717 và khi cộng 15 em nó lên ta sẽ có được Attack Power tăng thêm là 587 và nhỏ nhất và lớn nhất là 599 ngoài ra chúng ta sẽ có được thêm một set đồ mới đó là set Manticot với tay vợ yêu cầu để mang được là 1200 và set tên để mang được là 574 đối với win RF thì đối với win 4 thì nó đã có từ được các season trước nên mình sẽ không nhắc lại nữa và Wing của mình sẽ sử dụng trong video ngày hôm nay là Wing Mark 8 thôi và mình sẽ sử dụng thêm một đi ra commit đây mình sẽ sâu cho anh em thấy đi ra commit 10 10 10 luôn nhưng mà không cùng hề nha nhé đây giật luôn và một cái ring phù thủy ok ta đã tìm hiểu sơ qua về trang bị bây giờ chúng ta hãy trải nghiệm một chút về khả năng gây đam của em đó cũng như đối với khả năng gây đam như vậy thì tăng là làm sao ok vừa rồi là mình đưa em nó đến bài và trong quá trình em nó gây đam với quái ở map cao dâu chúng ta hãy nói sơ qua một chút về cách tăng điểm trong video ngày hôm nay mình sẽ tăng MRF của chúng ta chủ yếu là đi theo dòng Agi và tại sao lại là Agi thì mục đích của chủ yếu của mình ở video này là khả năng đi PVM khả năng đi đánh quái và có một điều mà anh em dễ nhận thấy ở trên bảng C của chúng ta là khả năng attack success rate là khả năng tấn công thành công của MRF này rất là thấp với chỉ có được là 6.856 trong khi mình đã tăng bao nhiêu đây 20 điểm 20 điểm in English Attack at Secretary mà chỉ lên được 6.800 nếu như không tăng thì nó chỉ loanh quanh tầm 5 mấy thôi chỉ lên đánh mít rất là nhiều dù rằng mình đã tăng mắc 20 điểm và tăng tối đa agi có thể nhưng mà anh em có thể nhận thấy trên màn hình khả năng của em về đam của em đó đây đây vẫn có mít đam nhé anh em đấy mít tam kìa rất là nhiều ở ừ, video ngày hôm nay đối với set trên mình sẽ chỉ tăng là 717 tại sao là 717 điểm set trên thì do là sức mạnh yêu cầu để mang được vũ khí Cyberhut cộng 15 là 717 chỉ có một lý do đơn giản nữa thôi và để tăng được 717 điểm này thì chúng ta phải có được 16 điểm trên ở bảng A nha anh em nếu như anh em chỉ tăng của trên là 717 mà không tăng vào bên ô côn của bảng C hoặc là không tăng tăng quá nhiều côn ở bảng C thì nó sẽ là thừa điểm nha nhé ngoài ra Agi mình sẽ dồn hết điểm vào Agi 2429 và máu và năng lượng sẽ không tăng tại sao là như vậy em có còn nhớ là RF sẽ có 3 skill book đây mình sẽ nói rõ cho anh em luôn skill book đầu tiên là Ingrid Block tức là Block 3 thế công thức tính là sẽ hai cộng với năng lượng chia cho 10 sẽ là khả năng book của em đó tất cả các skill book của FLF đều phụ thuộc vào năng lượng nếu như anh em tăng năng lượng nhiều thì nó mới có hiệu quả nhưng mà ở video ngày hôm nay mình muốn tối đa khả năng gây đam của em đó em theo đó là phải có tốc đánh gần như là tối đa cái việc mà anh em dồn 200 hoặc hay là 400 điểm để có thể học được skill book em đó thì 400 chia cho 10 có được 40 40 điểm nó quá là ít so với cái khả năng anh em dùng điểm đó để tăng bảo ghi thì nó còn tốt hơn rất, rất là nhiều ngoài ra skill thứ bút thứ hai của em đó chính là skill tăng máu skill tăng máu của em đó thì sẽ là 16 cộng với năng lượng chia cho 10 không phải là cộng với 2 và khi mà anh em tăng năng lượng nhiều thì khả năng bút từ skill tăng máu của em đó sẽ là hiệu quả hơn và skill của bao của chúng ta là bỏ qua khả năng xuyên giáp thì đối với khả năng bỏ qua xuyên giáp của em nó là sẽ bằng xuyên giáp sẽ bằng là năng lượng chia cho 100 anh em anh em tăng 400 điểm sau đó chia cho 10 100 là chỉ có được 4 phần trăm khả năng xuyên giáp thì nó cũng loanh quanh tầm 10 điểm pol của bằng A rồi anh em có thể lấy 400 điểm đó dùng vào cái còn bao nhiêu anh em tăng 10 điểm thêm ở bằng A thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều một lần nữa mình nhắc lại nó sẽ tốt hơn rất là nhiều nha nhé việc anh em tăng nhiều agi nó sẽ tăng khả năng tấn công thành công của em nó lên rồi chúng ta quay trở lại một chút về cái bảng C khi mà chúng ta đã tăng lên đến 2429 gần như là gần 2 rưỡi rồi nhưng mà lượng đẹp của em đó chỉ có 5609 quá là thấp so với các nhân vật còn lại nên việc em nó bị phải đánh rất là đau em phải chú ý đó nhưng mà thể thấy hiện tại mình đang mang set gần như là mắc đô luôn ring vũ khí đôi như là mắc hết tất cả mọi thứ luôn nhưng mà lượng phải gây ra cho mình khoảng là một nghìn một 5 mẫu và bao nhiêu đây để mình xem gần 300 đam thuộc tính 224 đam thuộc tính 28 đam thuộc tính rất là đau tổng lượng đam mình phải ảnh chịu dao động từ 600 cho đến 10 anh em phải không gần 2000 một lần nhưng khi mà chúng ta tăng agi lên nhiều thì khả năng đẹp ray của chúng ta cũng sẽ được tăng lên đó là lý do vì sao mình phải dồn hết vào agi khi đi pvm ta sẽ quay trở lại một chút đối với bảng Mantra đối với bảng mắt ta cũng giống như các nhân vật khác ta sẽ có bao gồm tăng 10 điểm vào khả năng hư hỏng của trang bị và vũ khí và trang bị thì chúng ta không tăng vào 10 điểm PVP Defense Success Rate thì chúng ta build chủ yếu là đi PVM nên anh em tăng vào đây rất là phí điểm biệt là một số anh em chơi một số server khả năng đi trên gen rất là ít đường gen kiểm được cực kỳ ít ỏi thì cái việc hư hỏng trang bị và sửa chữa vũ khí khi mà anh em bút lên vũ khí 16 ôm rất là tốn nhiều tiền có khi một lần sửa nó đến lên cả một tỷ gen cái đó cực kỳ khó khăn cho anh em hai tất cả các điểm còn lại mình sẽ build rất là cơ bản đối với rất nhiều nhân vật khác là 10 điểm vào hồi mana và 10 điểm hồi máu và ở đây mình sẽ chưa tăng vào điểm hồi AG, AG và mình dồn 20 điểm luôn và tăng tỷ lệ phòng thủ để tăng khả năng đẹp của em nó lên ngoài ra chúng ta sẽ lấy 10 điểm defense success rate để tăng tiếp defense rate này tăng lên tăng tỷ lệ mít đam à, đép thành công của em nó và chúng ta sẽ mít nhiều hơn và mình sẽ lấy 10 điểm vào set defense nghĩa là khi chúng ta mang đủ một set đồ giống nhau nó sẽ tăng thêm được 41 đẹp. ngoài ra ở Aki và Strength mình chỉ lấy 16 điểm hoặc nếu anh em cần nhiều pol hơn anh em có thể tăng lên đến 20 đó là tùy của tùy thuộc vào anh em đây mình lưu ý một điều là kép level 3 và tăng đam kép chúng ta sẽ không tăng khi mà anh em sử dụng win 3 thì anh em sẽ nên tăng vào hai cái ô này hai ô tăng đam win và đẹp win level 3 này còn nếu anh em đang sử dụng win 4 thì không nên tăng vì nó không mang lại hiệu quả một chút nào cho anh em hết ở cái cột skill thứ hai mình sẽ tăng 20 điểm attack success rate tại sao là 20 điểm attack success rate vì lượng attack success rate của em nó cực kỳ thấp nhưng mà đi đánh quái nếu như mà lượng attack success rate quá thấp thì tỷ lệ mid đam rất là nhiều điều này mình sẽ làm một video khi mà build với skill đây nhưng mà mình sẽ build với skill dragon rod anh em sẽ thấy rõ tỷ lệ mid đam kinh khủng như nào khi mà chúng ta không tăng nhiều agi và không tăng vào 20 điểm vào attack success rate tục chúng ta chỉ tăng 10 điểm cơ bản vào phonics và mastery phonics shot để có thể tăng được 20 điểm vào web mastery cũng như là 2 điểm vào marketing ở đây có một lưu ý là tại sao chúng ta phải tăng đến tầng 20 điểm như anh em có thể thấy hiện tại mình đang mang là set đồ gần như là tối đa luôn rồi nhưng mà lượng máu chúng ta chỉ đạt được là 9.4 cực kỳ thấp so với các nhân vật khác ngay cả một nhân vật yếu đuổi như là Squeezer thì chúng ta cũng đã có được lượng máu đạt được tầm là 10.000 10.000 đến 11.000 luôn mà đối với RF thì chúng ta chỉ đạt được 9 000 mà thôi ngoài ra mình đang build Yuagi và đi với dùng skill là backside ảo ảnh thì việc chúng ta muốn học được ảo ảnh ở Master 4 thì bắt buộc chúng ta phải có 10 điểm vào Darkside Mastery nên ô này là bắt buộc nha em ở hai ô dưới Root Holding chảy máu thế mình chỉ là đi PVP thôi khả năng gây đau ở đây không mang lại hiệu quả quá nhiều so với các skill khác và nó có một bắt buộc là phải sẽ tăng 10 điểm đây 10 điểm vào max AG để có thể học được skill này nha nhé ô này là cực kỳ bắt buộc nha nhé nếu video này sau đó chỗ ô này rồi mình kế tiếp đến ô sai mặt đây ngoài ra mình còn dành 10 điểm để đưa thêm vào skill Dragon Rock để có thể tăng 5 điểm ô Master Ball để mở khóa thêm được 20 điểm ở ô Bonus Ball tiếp tục ở bảng 3 bảng 3 sẽ bắt buộc phải tăng 10 điểm vào DVPA tăng rơi để chúng ta có thể tăng được khả năng gây đam của vũ khí và ở đây mình đã tăng mắc điểm lá 20 ngoài ra mình đã cũng sẽ tăng thêm vào 10 điểm khi mà nhiệt quái có tỷ lệ hồi lại HP chúng ta trụ đường một cách tốt hơn tiếp tục chúng ta tăng 10 điểm vào đam nhỏ nhất mình đang nghĩa là khả năng gây đam của chúng ta nhỏ nhất là sẽ tăng thêm 10 điểm và attack power sẽ tăng lên 32 Ngoài ra đối với maximum attack power là đam cao nhất mình sẽ tăng lên max 20 điểm luôn ở dưới ô này vì lượng đẹp quá lại thấp như lượng defense success rate cũng không quá cao nên việc chúng ta sẽ bắt buộc lên 20 điểm chia đều cho mỗi ô từ đồng hồi HP và hồi full HP khi giết quái vật hoặc là bị quái vật đánh thì là điều bắt buộc để có thể trụ được một cách tốt nhất và khi mà lượng đam ở season 16 chúng ta quả rất là nhiều nên cái việc rất là lớn nên lượng não có thể lên đến năm sáu trăm gram cái việc đúc một đau của em nó lên là một việc cực kỳ quan trọng nên từ session 14 trở lên ô đúc ô đam và cái ô xuyên chảo là hai ô gần như là quan trọng nhất quan trọng hơn cả rất là nhiều bởi ô xe lần đam cũng như là click đam à, trên đây là bảng master của mình khi mà chứ chỉ vẫn chưa phun điểm nhé vẫn còn 8 điểm thì tại sao 8 điểm này mình chưa tăng mình đang muốn thử xem cái lượng AG của mình có bị mất quá nhiều và cần thiết phải tăng vào 5 điểm hoặc là 10 điểm AG hay không Đấy, làm sao chúng ta để biết được điều đó đây lượng AG của chúng ta đây 1198 khi mình sử dụng thêm một cái O-ring bên phải có khả năng hồi AG lên đến cộng 10 điểm và bảng C mình sẽ kéo cho anh em thấy mình sẽ kéo xuống cho anh em thấy rồi AG recovery 47 điểm đấy và skill dark side của chúng ta chỉ sử dụng 7 AG cho mỗi lần đánh nên lượng AG tụt cực kỳ ít và gần như chúng ta không cần phải tăng vào AG này vậy chúng ta dư 8 điểm vào AG thì chúng ta sẽ nên tăng vào đâu? Ở đây chúng ta sẽ có hai lựa chọn. Một là chúng ta sẽ tăng vào mina để tăng khả năng gây đam tối đa của em nó lên cao nhất có thể. Hoặc chúng ta sẽ tăng vào máu tăng vào máu lên 11 điểm lượng AG mana chúng ta tụt cũng khá là nhiều anh em khá là nhiều nhưng mà cũng không tụt quá đến mức chúng ta sẽ phải tự động dùng cái bình hồi mana nếu anh em chưa mắc đồ mà khả năng tụt mana của anh em quá nhiều và anh em không có quá nhiều tiền để có thể đi mua mana mua máu thì tốt nhất là anh em nên tăng bảo degree mana này giảm mana khi sử dụng skill đó vâng, quay trở lại vấn đề Với 8 điểm này, mình sẽ mong muốn rằng có một lượng đam tốt hơn Và để có được lượng đam tốt hơn, tất nhiên mình sẽ tăng vào ờ, ô mình đạt. Bây giờ chúng ta có 5 điểm Đối với 5 điểm này, chúng ta có thể tăng vào ô hồi AG Tức là tăng vào đẹp của Element Lượng đẹp Element của chúng ta bây giờ là bao nhiêu? Hiện tại lượng đẹp đây đẹp Element ra 1187 mình sẽ tăng cho thấy bây giờ mình tăng một điểm vào đây sẽ tăng thêm 3 là mình đẹp nghĩa là từ 100 1187 sẽ lên đến 1190 đó à, anh em thấy không cộng thêm 3 điểm tương tự như vậy tương tự như vậy mình sẽ tăng tiếp 5 điểm vào Eleven đẹp để thuộc tính của em nó lên bây giờ lương đẹp của chúng ta đã đạt được là 1204 và chúng ta gần như hoàn thành cái việc biên bản mặt A của em đó tiếp tục bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua bảng master 4 trước khi đi đến các mảng cao hơn đối với bảng master 4 thì đầu tiên chúng ta sẽ tăng vào mắt điểm vào ô skill áo ảnh that's right và tăng mắt hết các cột ở trên cùng để có thể được mắt bonus ở đây tại ở bảng Master 4 mình cũng đã tiết kiệm thời gian cho anh em bằng cách build một cái cách cơ bản nhất đối với một RFDI game mà đọc được lượng đam tối đa có thể chúng ta sẽ có hai hệ đối với skill dark side khi chúng ta gây đam thì có khả năng xuất hiện đi theo hệ băng thì chúng ta ở cột thứ hai chúng ta sẽ có khả năng giảm đẹp hiệu quả giảm đẹp của băng băng hoặc anh em đi theo độc thì sẽ tăng khả năng gây đam độc nó sẽ đục máu khi mà đối với một RF Agi nhưng mà lượng phòng thủ không quá cao và khả năng quản gây đam của chúng ta rất là nhiều vì việc chúng ta cần phải kết quái cũng như là hạn chế quái đến gần chúng ta và gây đam để chúng ta thì việc tăng vào băng là cực kỳ hiệu quả hơn nhiều so với cái việc tăng báo động đây anh em có thể thấy khi mà chúng ta gây đam quái quái sẽ có khả năng nhìn băng đấy đóng băng và không thể tiến gần đến chúng ta được anh em thấy không đóng băng này đóng băng này đó là cái hiệu quả của đóng băng nhé. ngoài việc cái giảm đẹp của đối thủ ra để chúng ta gây đam tốt hơn thì nó còn giữ chân đối phương lại làm giảm tốc độ tấn công cũng như là di chuyển của đối phương thì chúng ta sẽ khỏe hơn rất là nhiều ở đây mình đang còn dư 16V mình chưa tăng và đây là điều quan trọng mình muốn nói với anh em như thế này mình sẽ bật bảng C của em nó lên đây và bảng mặt A ta quay trở lại cột C ở đây lượng attack speed của chúng ta là 440 đến 441 và để được max pick này mình đã phải tăng vào tiếp 40 điểm vào ô, ô bonus là Funari ở ô dưới hiện tại mình đang tăng 24 điểm thì đang đạt được là 440 đây nha nhé bây giờ mình sẽ tiếp tục tăng thêm một điểm nữa là điểm thứ 25 à, tăng vào Agi khi chúng ta tăng vào Agi thì lượng attack success rate của chúng ta cũng sẽ được tăng lên và 8 điểm ok như vậy là attack speed của chúng ta đã gần đã mắc attack speed nha nhé mắc điểm 2429 cộng tiếp với 730 điểm bonus từ áo quần và master bot thì chúng ta bây giờ bao nhiêu ta như là 31 điểm agi tầm đó là đã mắc được speed sau khi mắc speed thì chúng ta sẽ có hai lựa chọn đối với mắc speed thì chúng ta có thể tiếp tục tăng vào agi để vượt ngưỡng attack speed mà chúng ta đạt được và dồn vào khả năng attack success rate cũng như lượng đẹp của chúng ta có thể mang lại ngoài ra chúng ta có thể tăng vào NE để học tiếp một phần skillbook book anh em thấy không học tất cả các skillbook đó nhưng mà đối với 150 15 điểm còn lại thì tăng vào 20 tăng vào NE thì nó cũng chả mang lại hiệu quả bao nhiêu nhưng mà chúng ta đã có được 210 điểm cộng thẳng rồi từ áo quần rồi thì bây giờ chúng ta sẽ có hai lựa chọn là tăng tiếp vào máu để đi trụ đường à, hoặc tăng tiếp vào attack tăng vào strain để tăng vào đam cơ bản ở video này mình sẽ thử tăng vào strain tiếp nghĩa là không phải là 717 cộng 1300 399 nữa mà mình sẽ dùng 15 điểm còn lại vào strain để tăng khả năng attack power của em nó lên nha ta sẽ cùng tăng Ok, như vậy vừa rồi là để tiết kiệm thời gian cho nhé Mình đã tăng vào 40 điểm bonus này vào hết cho stress Bây giờ lượng bonus stress của chúng ta là 519 và lượng attack power chúng ta đạt được là 1382 Ngoài ra anh em cũng có thể từ khi mà tăng vào full chip agi vượt qua mốc attack speed luôn để xem rf chúng ta có bị khử hay là không hoặc là có thể có được lượng attack power tốt hơn hay so với việc tăng vào sustain hay không nhé vậy sau khi quá trình tăng điểm như vậy chúng ta sẽ có kết quả là gì đây hiện tại mình đang đứng ở map Hà Dông và có sử dụng thêm một bé rồng rồng băng và có 15 với hai hộp là defense và attack level nhé nhé ờ, ở quá trình test lần trước mình đã có xem qua đam của em nó thì lượng đam của em nó cao nhất là hình như 700 lẻ mấy 700 lẻ mấy ca đam còn bình thường sẽ là nhảy lên 400 ca đam nhân 3 nhân 2 rất là nhiều bây giờ cũng có thể nhảy thấy ngay đây màn hình Đấy, anh em thấy không? 400 ca đam nhân 2, nhân 3 nhảy liên tục trên cũng khá là ổn định nãy giờ mình vừa chạm gió với anh em cũng như sâu bảng biêu mặt mặt master 4 và master 3 cũng như là bảng C là gần như được 80 mấy gần 20 phút thì đường quá chỉ trên một giây của em nó đạt được là 0,26 cao hơn rất nhiều so với LF hay là BM nha nha BM chỉ dao động từ 0.5 mấy thôi 56 đến 57 thì phải còn F thì dao động từ 0.58 thì cao nhất vẫn là tốt tốt quyết chưa khi mà gần đến 0.7 nhưng mà ở những cái map như vậy khi mà quái nó tản ra cũng cùng một chỗ thì ngay cả việc BM hay là số chưa khi đem so sánh với RF thì RF vẫn là một cái gì đó khi mà thì tên cực là bạn cực kỳ bảo đạo nhưng em phải nhận thấy một điều là lượng đam trên một giây của em nó cực kỳ ổn định một triệu tám trăm bảy mươi một so với lượng đam thuộc tính chỉ là 360 mà thôi nghĩa là nếu như anh em không có đam thuộc tính những cái việc lia quả sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đối với anh em đây sẽ bỏ cái ly ra xuống à, mình thay bằng một cái đèn đá bình thường đấy anh em có thể thấy quả diệt cũng cực kỳ ngon không thua kém gì hết mình sẽ tắt đi à, bật lại auto để chúng ta xem phân tích lốc đây bây giờ lượng Ăn thuộc tín của em nó chỉ là 800 nhưng mà lượng đám bình thường của em nó sẽ tăng dần lên nhé tăng lên khoảng gần đến 2 triệu 2 triệu đám trên dây Đấy, dao động đến 2 triệu tư đám hỏi anh em thấy không? Nó không? nghe thua kém một nhân vật nào hết Dù rằng là lượng attack success rate khá là thấp Đây, tổ chức mình sẽ giống như các nhân vật khác để có cùng cơ sở để so sánh nên mình sẽ đưa ly ra lên cho em nó mát bây giờ mình sẽ đưa em nó đến đến mặt bầu trời đỏ hay là gọi là virus mọc rep ok vừa rồi là mình đã đưa em rep đi đến mặt bầu trời đỏ và anh em có thể thấy lượng đam và lượng đẹp đã được tăng lên bởi vì trên map cao hơn thì lượng máu của quái cũng sẽ là trâu hơn rất là nhiều so với map cũ vì vậy em nó sẽ phải tốn nhiều đám hơn để có thể cứu được các bạn vì vậy nên lượng đám sẽ được tăng lên mà thôi để cái so sánh có thể rõ ràng nhất chúng ta có thể dựa vào số lượng quả dứa trên một giây hiện tại bây giờ mình đã treo auto khoảng được 45 giây và lượng quả dứa trên một giây là 0.51 đến 0.19 với lượng diệt quái vật này thì nó sẽ cũng gần tương đương với F và ABM thì mà quái của chúng ta là tù lại một chỗ và cái việc kêu kiêu đam FABM khi mà quái cùng á sẽ tốt hơn rất là nhiều so với quái bị tản ra nhưng đối với RF đó không phải là một vấn đề dù rằng chúng ta mất bình máu rất là nhiều nhé cái gì mà tám bình nữa này em có thể thấy đó 6 bình 5 bình phải cảm chúng ta rất là đau nên cái việc mà anh em đi solo RF ừ, cả cái map cao sau này là một điều cực kỳ khó khăn nếu như anh em muốn cơ ép của chúng ta là nhân vật chính thì chúng ta có thể build thêm một nhân vật sung hoặc là một con nhân, nhân vật e-book e để có thể đúc được một lượng đáp hoặc một lượng đáp tốt hơn ngoài ra anh em có thể mua ít shop để mua thêm vật phẩm lượng đáp chúng ta đạt được bây giờ là bao nhiêu đây đấy 700 anh em thấy không vừa nhảy lên 700 nhân hai kìa 700 đáp nhân hai mình sẽ để cho em nó trên khoảng 3 phút nhé, để xem lượng quả dịch trên một giây có bị thay đổi nhiều hay không nhiều bụng đắm rất là nhiều đám nhảy rất là đều nhưng mà tỷ lệ xuyên giảm để có được 700 cada một ít gần như là rất ít khi xảy ra rồi ui rồi 400 400 400 anh em kia nhảy liên tục luôn với 400 ca đam thì nhảy khá là nhiều ok như vậy là mình đã để cho em ở 3 đến 4 phút nhưng mà lượng quả chỉ trên một giây sẽ không thay đổi quá nhiều 0.51 cực kỳ cao nếu như mà chúng ta có thêm một Asus Book thì em nó sẽ cực kỳ khỏe nhưng mà lời khuyên tốt nhất của mình cho nhé là nếu như mà anh em đã có tiền và không quan tâm đến trả tiền mà vẫn yêu một nhân vật rồi ép mạnh mẽ cực kỳ cơ bắp thì nên đi thêm một một để hé bút à, với ngực to rồi các kiểu các thứ à. vì nhân là phải có anh hùng bảo vệ à, sẽ đứng ở sau à. hồng phương vững chắc cục thêm đám mà đẹp cho em đôi ép này việc đi trên sẽ cực kỳ là dễ dàng đấy 711 cái đam rồi chúng ta sẽ tiếp tục đi đến với map đền thờ map cuối cùng của season 16.1 ok mình vừa đưa nhân vật trẻ của chúng ta để map đền thờ mà vị trí hotspot đây anh em có thể thấy hotspot đất cùng thuộc tỉnh với tỉnh mà mình đang mang trên người khả năng đám quả là khá là ổn định vẫn là hơn 400 k đam cho mỗi hit cao nhất và khi mà có xuyên giáp thì vẫn sẽ là 700 đường quái vật diệt trên một giây đã giảm xuống so với map bầu trời đỏ khi mà đường quái cực kỳ trâu máu trâu này đẹp trâu này không còn là 700 k đam ở đam cao nhất nữa mà chúng ta chỉ còn là 698 mình vừa thấy ở trên góc này của màn hình anh em có thể tua lại một chút có thể thấy được nhưng mà lượng đam rất là đều một điều mà mình không muốn thấy ở MRF này chính là tỷ lệ mít đam cũng quá là cao so với các nhân vật khác thì khi mà chúng ta có được mắc đồ cũng như là một lượng AI ổn định như vậy gần như là max speed thì đúng ra là chúng ta không nên có tỷ lệ mix nhiều như vậy Ôi ôi, Monster Q Person 0.48 vượt quá ngưỡng sau với là BM và nhân vật F của chúng ta không thể so sánh được với MG hay là Bulbrusher, một nhân vật mới được update ở season 16 còn đối với GL thì chúng ta sẽ không so sánh vì nó là một nhân vật sử dụng 8 ALT khi mà đi PVM vì bộ đòn đánh của GL nó chỉ gây ra được một lượng 8 cho quả là một vùng rất là nhỏ rank khá là thấp không giống như RF rank 6 và tỷ lệ gây đám rất là nhiều đây đi qua nhận video ngày hôm nay nếu như anh em cảm thấy thích những luật RF này thì đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một đăng ký kênh hoặc anh em muốn build nhân vật rf này theo đường máu hay là năng lượng thì cũng để lại comment ở phía bên dưới nếu như mà lượng comment lớn hoặc là lượng chia sẻ hoặc lượt like lớn thì mình sẽ sắp xếp thời gian build thỏa mãn đấy em với rf ne khi mà sử dụng không còn là skill ảo ảnh nữa mà thay vào đó sẽ là skill dragon rush bye bye và hẹn gặp lại anh ở các video tiếp theo